I think 으르르 <laughs> good. 老怪。 难看！我愿意，我苏然杀死你！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！anh tây anh tây lại đây lại đây mở khẩu trang ra biết nói tiếng việt không không thôi à, không biết xin lỗi à, thôi à, không hiểu à thế à, anh ở đây bao lâu rồi ở đây hả um, sẽ nghĩ ba năm ờ, khó thể bó nữa trời ơi thôi à, quên rồi có chắc là không biết tiếng việt không không trời nói rồi người nước nào vậy anh england london oh okay you speak english no no i, I can't speak english sorry i don't speak english i don't i don't speak vietnamese à. Thằng này con nào à, Đi về nha, Thôi à, chưa ăn thổi à. à đai bún à, đi, đi, đi, đi, đi, đi. Dạ. Xin lỗi nha, cảm ơn nha Chào nha Em có sai với ai đi nữa Em có làm cái gì đi nữa Nếu có phải trả giá Em cũng xin chấp nhận trả giá Em có sai với ai đi nữa Em có làm cái gì đi nữa Nếu có phải trả giá hiền nó không có thay đổi con người nó chỉ làm cho bản chất con người lòi ra nhanh hơn thôi anh cũng có người yêu à anh đây anh đây luôn mẹ cho anh không hết thề luôn trước kia anh nói thật mẹ em à, mẹ con gái xếp hàng ba cây số nhưng bây giờ cái quan trọng là cơm áo gạo tiền thôi anh nói thật chứ còn nếu mà một khi mà anh thích thì đầy mẹ cho anh không hết anh nói thật có những thứ anh chỉ từng ngó lơ thôi nhưng mà lại là ước mơ của bao nhiêu người đấy thề luôn mẹ ơi cho em tiền đi nạp tiền nạp xin tiền bố đi răng mà kim hồng xin tiền mẹ rước Hả? bố mình chưa có tiền mà xin răng con biết bố không có tiền chính mẹ nói gì tối là bố chưa đi đến chờ đã hết tiền